ok đây là video thứ hai của mình nha các bạn đây là video của hai mình về tập uh, ba rồi ừ lúc nãy mình up là 30 cái rương thì tự nhiên lúc đó 10 phút rồi nó đi tán ra mình chỉ tập bài ba mình chỉ lấy về hai video thôi nhưng mà do đang lụm rương giữa chừng cái bị lát hoài bị xong cái tim hoài nên mình phải quay video lại để lấy tập bài ba giờ đấy nè đó trả rồi xong gas speed nhanh nhạy rồi rồi mình tổng ra nè yeah giờ thì ơi xong tập với ba rồi nhưng mà giờ thì mình cũng chẳng làm gì nữa cả đó đi nhanh luôn mà giờ mình sẽ quay và bất hao đi cho rồi chứ giờ giờ mình sẽ quay video về trái bát hà luôn nó kiểu như test bát hà đánh đánh bó thế nào <clears throat> ok chứ giờ quay xong cái tập thỏ về ba nó có nó có chút xíu rồi. tự nhiên nó quay một video tập thỏ về ba tự nhiên giờ quay thêm một cái nữa mình dài có mấy phút rồi nên thôi giờ mình qua si ba nên giờ mình qua chơi uh, ờ, trái bát hà thế nào ừ. giờ gần đây ngày mai á, và ngày sau nữa mình sẽ rất là bệnh nên mình quay video này phòng đăng luôn luôn cho cho mấy bạn có cái để xem đó là a phụ của mình nha bạn còn a chính của mình á samuchi v 2 thì giờ mình cũng không muốn đổi hay mình lấy ảo đó làm content vậy luôn ôi không có bó luôn rồi nhưng mà không sao mình có lưu điểm sinh nó phá đại trên biển ui không có boss luôn trời ơi tầm người cá thì mình không phải quay video lượm lấy được nha bạn vì tầm người cá mình có rồi thôi chắc mình qua từ đảo kilo nha còn nếu không có thì mình chuyển server thôi mình quyết định chuyển server luôn nè qua server singapore luôn rồi mình vào server Singapore chờ để tìm ok giờ vô đây bình thường nè đó à, có gì mình có thể mình sẽ lấy ảnh này lấy à, làm video lấy hai kiểu quan sát cấp cao luôn à mà thôi hai kêu quan sát cấp cao mình sẽ không lấy đâu vì ở gà này đang sợ bách hai mình muốn cày những cái kim trước tiên rồi mới đổi ui không có boss luôn rồi không có boss luôn rồi trời ơi server cùi vậy ui hai tặc hai tặc hai tặc hai tặc từ mình xem có boss đâu ờ thôi kiểu lên này luôn qua đá nơi tặc qua đá nơi tặc bạn ơi miễn có cái đánh là được đấy lát nữa rồi xong đã tới rồi cầm mele đánh do mình cày mele nên kiếm xem đây người ta nó lắc máy luôn đấy đó cái này nó hơi lắc lắc nhưng mà nên cũng được không quá lắc mới được mình phải tìm cái con tan kia mà đánh mình đánh con rồi tới coi ép rồi đó Ui nó làm mình tắt haki luôn rồi À tên kia tên kia tên kia tên kia Tên kia tên kia Rồi xong được luôn Ui như ăn bao thi <laughs> Ủa mà mình ăn bao ti có người <laughs> Đó. Dạ. Ui, lắc rồi. Ôi giờ 7 phút rồi. Phải tìm boss thôi. Ô, à, đảo kilo nha. Nếu mà không có boss ở đảo kilo thì coi như mình sẽ đây là video uh, lấy chế bên A đến với hải tặc. <clears throat> chế bên A là mình cắn từ trước rồi. Ừ, mình phải tổ và mình thức tỉnh nó lâu rồi. Thank you. rồi mình hiểu này làm gì nè cái đó đâu rồi ta ôi chết chết chết à có gì mình có thể sẽ lấy hàng này ờ, quay video lấy xong kiếm luôn nha các bạn như giờ chưa lấy được ui Ôi có boss à Yeah Rồi đánh cái này lẹ Và đánh lẹ Ui Gì vậy Không còn nát nữa mà thôi có gì nếu mà một thời gian mình không thể xem à, này thì uh, xem sau video này ba bạn hãy cho mình một like một sách là like, subscribe, share nếu mà cái chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh của mình nha và ủng hộ mình ra video tiếp theo và giờ thì mình sẽ đánh boss này nữa đến tầm 10 phút nha và có gì mình cũng sẽ bye bye trước luôn và giờ thì bye bye bye bye trước nha